chiều mong tình Magandan dilat Puso ko yung nabihan Wala nang hinanay Di kaya kang labis Oh, magandang dilat One, two, three, four, eight Magandang dilat Puso ko yung nabihan Wala nang hinanay Di kaya kang labis Oh, magandang dilat Medyo mong tingin Bawat lakad mo lang Venga.